nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn Màu đen cũng là màu đẹp nhất của cái dòng xe này Kiểu dáng của nó thì rất là thanh lịch Rất là thể thao Và cũng rất là trẻ trung luôn nha quý vị nhá Đấy cái dáng của Honda Civic thì tính đến thời điểm này thì nó vẫn giữ được cái vẻ rất là trẻ trung Rất là hiện đại Kể cả ngoại thất lẫn nội thất bên trong Đấy, chúng ta thấy các cái đường gân chỉ của nó chạy dọc theo xe vẫn còn rất là sắc nét luôn đấy không có dấu hiệu của à, matit ở đây nhá quý vị nhá đấy nước sơn thì rất là đẹp rất là mọng đấy. và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ máy zin số zin nhá đấy, chúng ta thấy là máy của nó cũng chưa động chạm con ốc nào đâu Đấy, với những chiếc xe chúng tôi đã mua về thì chúng ta đã kiểm tra kỹ tất cả các cái hạng mục rồi Chúng ta mua về thì chúng ta sẵn sử dụng luôn thôi Chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác Đấy, Honda Civic sản xuất năm 2007 Bản 1.8 Số tự động Tiết kiệm nhiên liệu Đấy. Và nó là cái dòng xe phổ thông của Civic rồi Bản 2 chấm thì à, nhiên liệu nó tiêu hao tốn hơn Đấy. và chiếc xe này là bản 1.8 cho nên là à, cái nhiên liệu của nó tiêu hao trong khoảng từ 6 cho đến 8 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Đấy, và vừa rồi tôi đã đi vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ thì tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này quý vị nhá Đấy, chúng ta trước hết là cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy rằng là nước sơn của nó thì rất là bóng luôn Đấy Cụm đèn pha bên phụ đây Còn rất là trong Đấy không bị ờ, nứt vỡ gì cả Không bị uh, hoen ố hay là bị bạc màu ở đây nha quý vị nhá Kèm theo đó là cái ấy thanh tản nhiệt phía trước mặt ga lăng uh, Inox và biểu tượng Honda Nhìn rất là trẻ trung Nhìn rất là đẹp luôn Đấy Và cái cụm đèn pha bên lái này Chúng ta thấy nó cũng còn rất là trong luôn nha quý vị nhá Đấy không bị nứt vỡ gì đâu Đấy Và cái đèn à, gầm phía dưới này đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhé và điều đặc biệt nữa là chủ nhân người ta đã độ đèn siêu sáng rồi cho nên là rất là sáng vào ban đêm đấy cái ba đợt sốc đây không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ở đây và nó cũng còn rất là khớp khít luôn đấy và bây giờ thì tôi đi vào cái khoang lốp đây chúng ta nhìn thấy đấy giảm sóc vẫn là giảm sóc zin theo xe đấy và cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy vẫn còn xanh lét luôn Đấy, nhựa phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục Đây và cái la răng phía trước của nó đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự phẩy sơn ở đây nhá quý vị nhá Đấy, ở đây là la răng ờ, đúc Đấy Không có dấu hiệu gì của sự phẩy sơn ở đây Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ chảy xước ở đây Đấy, biểu tượng Honda kia Đấy Và đây, các cái nẹp inox chạy xung quanh xe đây Tạo cái điểm nhấn Nó rất là sáng xe luôn và tiếp theo là cái khoang lốp phía sau bên phụ bên lái này tôi hay quay ở cái gót đây cái gót khoang lốp này chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đây đấy chúng ta thấy là cái ờ, cua lốp đây vẫn còn zin đây các cái đinh tán của nhà sản xuất đây đấy vẫn còn zin luôn nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây cả chúng ta đi mua xe chúng ta phải kiểm tra kỹ ở khu vực này đấy nó mọt mục là chứng tỏ thân vỏ nó rất là kém rồi rất là yếu rồi nha quý vị nhá đây cái mặt la răng của nó đây đấy còn rất là sáng luôn quý vị ạ không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đấy và tiếp theo nữa là tôi đi sang đến cái à, khoang lốp phía trước bên à, phụ đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây chúng ta thấy cũng rất là sáng kia cái giảm sóc cũng vẫn là giảm sóc zin từ đầu nha quý vị nhá đấy khoang lốp còn xanh lét luôn đấy cái mặt la răng phía trước đây Đấy, cũng rất là đẹp. Biểu tượng Honda nổi tiếng. Đấy, thương hiệu thần thánh. Tiếp theo nữa, đây là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây. Các cái gót lốp, các gót khoang lốp đây. Đấy. Và chúng ta thấy là cái cua lốp đây vẫn là zin của nhà sản xuất luôn, cái đinh tán kia vẫn còn nguyên bản luôn nhá. Không có một tí ma tít nào ở đây nha quý vị nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là kỹ cho quý vị rồi chúng ta hãy đưa ra một cái quyết định lựa chọn cho một chiếc xe à, số tự động luôn nha quý vị nhá và xu hướng của những người mua xe mới bây giờ là người ta thông thường là người ta sẽ đi số tự động Đấy, chỉ có kinh doanh dịch vụ là người ta mua số sàn thôi còn đa số bây giờ là người ta mua số tự động và vừa rồi thì tôi đã quay cái hình dáng bên ngoài đấy mặt cabo phía trước cụm đèn pha phía trước đấy bốn cái khoang lốp đấy đấy của chiếc xe này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 Đấy rất là đẹp luôn Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ở đây nha quý vị nhá Đấy Nó rất là sang trọng Cái bộ ghế da này nó rất là sang trọng Mặt táp lô đây Còn rất là đẹp luôn Hộp số là hộp số tự động Đây và đây, chúng ta thấy là các cái núm điều khiển các cái con chữ ở đây rất là rõ ràng Không có con uh, núm điều khiển nào bị mờ cả Đấy Khóa là khóa điện theo xe Đấy Hộp số là hộp số tự động Đây chúng ta nhìn cái tay phanh thì chúng ta biết là đi nhiều hay đi ít này chúng ta thấy không có à, dấu hiệu gì của sự bạc màu bạc màu sơn ở đây quý vị nhá đấy bình thường là nó những cái, cái đầu à, những cái đầu à, của cái à, phanh tay này là nó trắng héo ra luôn đấy đây chúng thấy vô lăng đây ấy còn rất là sần rất là đẹp luôn đấy, chúng ta thấy cái vành vô lăng đây vẫn là da nguyên bản của nhà sản xuất nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mài mòn ở đây bạc màu ở đây Đấy Và hộp tỉ tay đây Trần của nó thì như mới tinh Vàng ươm Đấy phẳng đét Đấy Không bị sần Đấy Đây cái phần nhựa à, màu kem phía dưới đây Còn rất là đẹp Rất là sáng luôn nhá Chúng ta mua về không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào Đấy Điều hòa thì mát lạnh luôn bốn cửa kính điện Gương cục điện Đấy chìa khóa điện theo xe đây các cái tay mở cửa đây là cái nơi mà chúng ta hay mở ra mở vào rất là nhiều cũng còn rất là sáng cái phần nhựa phía trên đây đấy vẫn còn sần nguyên rất là đẹp cái phần màu kem phía dưới thì lại nổi bật rồi đúng không ạ sáng choang đấy rất là tươi đây các cái phím điều khiển đây các cái, cái phần tay nắm đây chúng ta hay à, nắm để mở cửa ra vào đây đấy cũng còn rất là sáng không bị bạc màu ở đây nha quý vị nhá còn keo chỉ thì không phải à, tả nhiều Đấy, zin 100% không mất một phân Đấy các con ốc này đây Tôi hay quay những cái khu vực này Chưa một lần mở Đấy đây keo chỉ đây Kể cả phần phía dưới này tôi cũng rất hay quay Là phần nó hay tiếp xúc với nước là chúng ta thấy nó hay bị ờ, à, Bị bị à, Sùi Nó bị ờ, dỉ Đây các cái chốt cửa đây vẫn còn sáng choang luôn Đấy các con ốc lục lăng này vẫn chưa một lần mở như quý vị nhá Rất là đẹp luôn Quay thật kỹ luôn đây cái phần nhựa phía dưới đây còn rất là sáng bậc lên xuống đây đấy rất là đẹp quý vị ạ đấy, chiếc xe có như thế nào chúng tôi muốn miêu tả đúng như vậy đúng thực tế cam kết về chất lượng đấy, và phản ánh thì đúng thực tế đấy là cái tiêu chí làm việc của chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng cho quý khách đấy có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy để đỡ mất công đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa đấy cái phần nhựa phía trên của cái cánh cửa sau bên phụ đây đấy cái phần nhựa màu kem đây còn rất là tươi như mới luôn đấy với giá chỉ có là 328 triệu đồng thôi giá trên thì cũng đã bao gồm cả rút hồ sơ và đấy bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa đấy chúng ta thấy đây là cái hàng ghế thứ hai hàng ghế phía sau thứ hai đây còn rất là sáng luôn và da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn nhá Đấy nội thất màu kem thì ghế nó cũng phải là màu kem Thì nó mới nổi bật được Đấy chứ không bây giờ chúng ta thay cái ghế màu đen vào đây Thì nó mất giá trị của xe luôn Đấy mà da phải là da xịn nhá Ngồi nó rất là êm Rất là ấm cúng luôn Đây các chốt cửa đây rất là đẹp Đấy điện ở đây thì tôi à, quay luôn cả khoang lốp cho à, cái gầm này Đấy chúng ta thấy này Đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả Vẫn còn sáng choang luôn quý vị nhá Đấy Đấy, và tiếp theo nữa thì tôi đi sang cái khu vực uh, phía bên lái đây đấy chúng ta thấy rằng là nhựa nhất của nó táp lô táp bi còn rất là tươi luôn rất là sáng luôn đấy chúng ta thấy là như vậy hàng ghế phía trước đấy còn rất là đẹp đây các cái phím bấm lên xuống kính đây tay mở cửa đây đấy chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây quý vị nhá các cái tay nắm này đấy, cái phần ờ, nhựa phía trên đây đấy chúng ta thấy còn sần nguyên cái phần màu kem phía dưới thì nổi bật ấy rất là đẹp quý vị ơi đây các cái ờ, dấu sơn của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đấy keo chỉ đây quả cánh ờ, trước bên à, lái đây tức là cánh lái đây đấy không mất một phân keo chỉ nào không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây kể cả cái phần gầm phía dưới này đây đấy các cái chốt cửa đây các cái con ốc lục lăng này rất là đẹp luôn này gầm này ấy vẫn còn xanh lét đấy quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây quý vị nhé đấy chúng ta thấy như vậy rất là kỹ cho quý vị luôn đây xe đi nhiều hay ít chúng ta nhìn các cái chân phanh và chân ga của chiếc xe này chúng ta biết luôn đấy chủ xe rất là ít đi mặt vô lăng như vậy đấy chúng ta thấy rất là đẹp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 Giá trên cũng đã bao gồm cả rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa. Đây keo chỉ của nó đây. Đấy, chúng ta thấy. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, kể cả phần gót phía dưới này đây. Đúng không ạ? Rất là đẹp. Đây, cái hàng ghế đây, phía sau của cái hàng ghế thứ nhất đây. Còn rất là sáng luôn quý vị. Tiếp theo nữa là cái, cái, cái cốp sau đi nhỉ. Đây, cốp sau. Cốp sau của nó đây. Đấy, chúng ta thấy là các cái phần à, nỉ đây ấy còn rất là sáng luôn đây ôi ôi tôn của nó còn sáng trưng xanh lét luôn quý vị này nhìn này đấy nỉ này mới tinh luôn này đấy à, đây, lốp đây khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhá tất cả vẫn còn sáng trưng luôn quý vị ạ đây đấy đây đấy đấy nhưng mà ấy còn xanh lét luôn quý vị đấy nếu mà mở được tôi mở cho quý vị xem hết này đấy vẫn còn xanh lét luôn quý vị ơi đây. đấy rất là đẹp nha quý vị nhé keo chỉ của cốp sau đây đấy nhưng con ốc này cũng chưa một lần chạm cờ lên mở lết nhá chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy thật sát thật kỹ cho quý vị đây keo chỉ đây không mất một phân keo chỉ nào trên chiếc xe này nếu quý vị và các bạn phát hiện ra mất một phần nào chúng tôi sẵn sàng trừ tiền cho quý vị luôn đấy những cái xe đâm đụng mà chúng tôi không mua và có như thế nào nó bị à, va quyệt nhẹ ở chỗ nào là chúng tôi tả hết cho quý vị luôn đây hai bên má của nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy chúng ta thấy là còn nguyên luôn nhá đấy bên hạnh vậy rất là đẹp luôn đấy đấy rất là đẹp quý vị và bây giờ thì tôi đi vào cái à, khoang lốp phía trước nhưng mà trước khi đi vào cái khoang lốp phía trước tôi xin phép đừng nổ máy Đấy, chúng ta đây là cái mặt đồng hồ của nó Quả chiếc xe này thì đặc trưng rồi, rất là đẹp luôn Đấy, tôi đã nổ máy rồi nha quý vị nhá Đấy, và không có một cái đèn báo lỗi nào xuất hiện ở trên à, cái mặt tắp lô của đồng hồ này nhá Và cái đồng hồ tua máy kia Nó đang ở à, mức là 800 vòng trên một phút là đạt chuẩn rồi quý vị nhá đây chúng ta thấy là cái mặt tàu lô các cái phím bấm là các cái con chữ đây đấy xung quanh xe đấy tắp bi cửa đấy, rất là đẹp luôn quý vị ơi trần đấy đây rất là đẹp rất là mới và giá của nó thì rất là cạnh tranh đấy, chỉ đắt hơn những chiếc xe Vios lẻ tám lẻ chín chỉ đắt hơn chiếc chỉ ngang bằng với chiếc xe Vios lẻ chín số sàn thôi nhưng mà ở đây thì chúng ta đã mua được một chiếc xe số tự động nha quý vị nhá đây bây giờ thì tôi quay vào cái à, khoang máy này thì chúng ta mới thấy cái chất lượng của chiếc xe này đây, tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây sản xuất năm 2007 đấy máy động cơ của nó là 1.8 số tự động keo chỉ đây zip đét không mất một phân đấy đấy là như vậy đây. các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nha chưa một lần hạ à, cabo nhá để sửa chữa cái gì đâu nhá đấy, rất là đẹp luôn Đấy, và tem của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên bản đây và bây giờ quay đến máy thì các bạn mới thấy giá trị của chiếc xe này đây các cái con dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên luôn nha quý vị nha, chưa một lần nha. đây các con ốc này này đấy chưa kể cả cái ốc mặt máy đây máy là đang nổ nha quý vị nhá đấy máy là đang nổ đấy đấy cho nên là à, đây máy đang nổ nhá đây các con ốc à, của buji đây cũng còn chưa một lần mở chứ chưa nói là đến các con ốc khác đây ốc để chúng ta mở buji ra thỉnh thoảng ra vệ sinh cũng chưa một lần mở luôn đấy ốc chân máy đây quý vị đấy chúng thấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn và không có dấu hiệu gì của sự động chạm cờ lê mỏ lết ở đây nha quý vị nha đấy xin từng con ốc một luôn quý vị ạ đây các con ốc đây đấy chúng ta thấy sơn dấu của nhà sản xuất rồi là chưa bị xước xác một tí nào luôn đấy đây ốc chân máy ở phía bên này đây ấy chúng ta thấy kìa đấy, không có dấu hiệu gì của sự động chạm của lên mỏ lết máy zin nguyên bản zin từng con ốc một kể cả đây con ốc buji đây để mở buji thì khoảng thao vệ sinh đây còn chưa mở đây đấy, rất là đẹp rất là zin được quý vị ơi đây ốc hộp số đây cái tem hộp số kìa Ủa, vẫn còn nguyên luôn các bạn đấy chúng ta hãy nhanh tay gọi điện cho tôi đây đây tem của nó khó quay thế đấy chúng ta nhìn thấy cái tem của hộp số kia chưa đấy vẫn còn nguyên bản các con ốc kia chưa sơn dấu kia ui ôi sao mới thế đấy động cơ 1.8 rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhá kể cả đây đấy chúng ta thấy các cái rắc cắm này vẫn còn nguyên dấu luôn quý vị này đấy đây ui ôi sao đẹp thế đấy ốc chân máy này ui ôi sợ thật đây ốc uh, quả giảm sóc đây chưa một lần thay giảm sóc quý vị ạ Ủa sao đấy thế nhỉ đấy máy thì hiện tại đang nổ thôi quý vị nhá đấy rất là êm luôn máy khô rong không có một vết dầu mỡ nào nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị ơi đấy và như vậy là tôi đã cũng đã quay thật kỹ chiếc xe Honda Civic sản xuất 2007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 Đấy, quanh chiếc xe này với một kiểu dáng còn khá là hiện đại Đấy, rất là trẻ trung từ ngoại thất cho đến nội thất bên trong Đấy, và hai nữa là nó nổi trội hơn là nó được cái hộp số tự động nha quý vị nhá đấy mà giá thành thì chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe Vios 209 đấy một chút thôi đấy, mà chúng ta được số tự động kiểu dáng thì trẻ trung không hơn